Và hello và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình Karen đây và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với HR Karen Yes Và trước khi bắt đầu video này thì anh em đừng quên là cho channel của mình một nút Like, share và bấm subscribe Và các bạn cũng đừng quên là lát vào cái chuông để có được cập nhật những video mới từ kênh của mình luôn nha Và mọi người cũng đừng quên là hãy theo dõi những trang mạng xã hội khác nữa của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của tôi nha anh em ơi Ok mọi người thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với gọi là tiếp tục một cái video Free Fire các bạn ơi nhưng mà hôm nay tôi sẽ không có gọi là chơi à, gọi là solo hay là chơi à, tự chiến với lại hero team nữa mà hôm nay mình sẽ gọi là làm một video để tiếp nhận thử thách phá đảo Moco bùm chiếu từ Free Fire nha anh em ơi Trời đất ơi mấy bạn biết gì không Hôm bữa giờ Free Fire đang ra một cái sự kiện à, phải gọi là à, khá là hấp dẫn luôn anh em Đó chính là sự kiện phá đảo Moco bùm chiếu Trời ơi nói thiệt với anh em luôn là hôm bữa giờ thấy youtuber nè Rồi sau đó là thấy trên Facebook đó là Free Fire đang gọi là cập nhật về cái sự kiện này rất là nhiều luôn Và mình cũng cũng thắc mắc rằng là cái sự kiện này của chúng ta sẽ chơi như thế nào các bạn ơi Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi thử cái sự kiện này để coi nó như thế nào nha anh em Nghe bảo là hấp dẫn lắm luôn á Và mình hy vọng rằng á là những bạn fan nào mà đang coi video này Anh em hãy chơi cùng với tôi nha Bởi vì á là chúng ta chơi càng nhiều điểm thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều quà thôi Đó thật sự là một trong những cái mà mình kiểu khá là thích ở Free Fire á anh em Tức là khi mà các bạn gọi là ra một cái sự kiện gì đó Thì chúng ta chỉ đơn giản là kiểu uh, uh, quay kim cương rồi cái thứ bla bla bla Thì tôi thấy những cái sự kiện này thì nó cũng ok cũng hay đấy nhưng cũng bình thường đấy nhưng mà riêng về những cái sự kiện mà gọi là có mini game á các bạn để chơi thì mình thực sự mình rất là thích luôn các bạn ơi đây hiện tại tôi xin giới thiệu với anh em là đây chính là gọi là cái mini game phá đảo moco của chúng ta nè anh em và các bạn khi mà các bạn chơi cái sự kiện này á thì mỗi ngày các bạn sẽ khi mà các bạn mỗi ngày đăng nhập á các bạn sẽ nhận được cái à, ma trận tím này nha nó sẽ rất là dễ luôn các bạn chỉ cần đăng nhập mỗi ngày là các bạn sẽ nhận được cái món quà này Ê mà tôi nói thiệt với anh em luôn là tôi chưa chơi cái sự kiện này thôi mà tôi đã thấy cái sự kiện này xịn vãi nồi luôn rồi các bạn à tại vì các bạn nhìn vô này vừa mới vô sự kiện thôi là thấy trời ơi nhân vật 3D được cái thứ là nó xịn vãi nồi luôn ở đây thì khi mà các bạn ấn vô quà đăng nhập đó, thì nó sẽ có một cái đó chính là đăng nhập vào uh, 9 18 là ngày 18 tháng 9 đó các bạn ơi lúc 4 giờ tới 19 tháng 9 để tham gia trận uh, chiến định mệnh và giành quà nè anh em wow có những cái quà đăng nhập đó nè Free còn để rõ ngày tháng cho chúng ta biết luôn nè nhưng mà bình thường thì các bạn chỉ cần gọi là đăng nhập gặp mỗi ngày thì các bạn sẽ có thể gọi là nhận được cái uh, hai hai cái gì ta cái này gọi là cái gì ta ma trận tím à các bạn chỉ cần đăng nhập mỗi ngày thôi à và ngoài ra thì khi mà các bạn chơi cái này á các bạn có thể gọi là thứ nhất là đăng nhập FIFA mỗi ngày nè và chạy bo để nhận được huy hiệu ma trận tím để chơi Moco bùm chiếu. Với lại là cái số điểm mà Moco bùm chiếu sẽ được quy đổi ra su Moco để nhận được quà ở trong cửa hàng công nghệ á thì các bạn chỉ cần gọi là cố gắng đạt được cái số điểm cao nhất là được thôi. Từ để tôi coi coi cuối cùng này nhân vật này nói gì gì gì quá trời vậy anh em ơi. À đây ở trong đây tôi thấy là có rất là nhiều luôn nè các bạn. Moco thức tỉnh nè. À tôi nhớ là cái cái Moco cái nhân vật uh, Moco này là là là bà Camui và có chơi nè anh em. Từ hình, hình như tôi là riêng tôi tôi chưa có cái nhân vật này các bạn à. Moco đây đây đây đây đây đây. Đây là nhân vật Moco nè các bạn. Đó, nếu mà bạn nào mà chưa biết nhân vật Moco là nhân vật nào thì đây chính là nhân vật Moco. Nhân vật này là là là Camui rất là thích luôn nè anh em. Bà Camui rất là thích uh, cái nhân vật này luôn nè. Thề luôn đấy, Moco này là một nhân vật mà Camui khá là thích luôn Đây, 18 tháng 9 Moco thức tỉnh nè các bạn Wow, trời đất ơi, vô trong đây nhận được nhiều quà Đây, các bạn có thể gọi là chơi 10 phút nè Chơi 10 phút thì sẽ nhận được cái vé, ờ, vé quay hoàng này Chơi 30 phút thì sẽ nhận được ờ, biểu tượng Moco này Chơi 45 phút mỗi ngày Hình như cái này theo tôi được nhớ là mỗi ngày U cái, cái skin xe này xịn vãi rồi anh em Skin xe này nhìn xịn thật sự luôn đấy Thề các bạn có thấy xịn không? Chứ mình thấy xịn không? Xe máy cuồng loạn Cái nhìn cực kỳ đẹp tuyệt vời cho motorbike ui sự kiện này xịn thật sự luôn đấy Ô cái gì? Tôi nhận được qua nè Ô tôi nhận được một cô nè Trời đất ơi Tôi nhận được một cô nè anh em Tôi tôi chưa có giật này nhưng mà Nhưng mà tôi đang nhập mỗi ngày cái tôi nhận được luôn các bạn ơi Trời đất ơi thiệt tình luôn ấy Ok Một cô chùm công nghệ này Moco bùm chiếu là ngày 10 à, tháng 9 đến 26 tháng 9 nè các bạn ơi Còn quà đăng nhập nè, quà đăng nhập chúng ta Chúng ta sẽ có thể gọi là nhận được những món quà này Nếu mà các bạn gọi là chơi vào hoặc là online vào những cái à, những cái ngày mà trên Free Fire thông báo nha Thực sự là quá nhiều cái hấp dẫn luôn ấy Đây, ở đây là như các bạn có thể thấy là Free Fire cho chúng ta coi sẵn luôn cái lịch của sự kiện à, Moco thức tỉnh luôn nè các bạn gì đây từ ngày 10 tháng 9 12 tháng 9 15 tháng 9 là sẽ nhìn những món quà này này 18 wow trời đất ơi đăng nhập chơi chế độ mới này Đăng nhập tích lũy nè Ồ Tức là sự kiện này nó sẽ diễn ra khá là lâu đấy anh em ơi Cho nên là anh em có thể gọi là tha hồ săn quà được luôn Từ 10 tháng 9 đến 26 tháng 9 luôn nè các bạn 10 tháng 9 đến 26 tháng 9 Các bạn chỉ cần gọi là đăng nhập rồi sau đó chơi cái sự kiện này thôi là các bạn sẽ nhận được rất là nhiều quà luôn Skin đại bàng ma trận này Dù ma trận này ván ván ma trận này Đây bây giờ tôi sẽ gọi là chơi thử cho anh em coi thôi coi là cái sự kiện uh, ờ, Moko thức tỉnh này nó sẽ chơi như thế nào nha các bạn ơi Đầu tiên á khi mà các bạn vô FIFA thì các các bạn chỉ cần ứng vô 15 ngày này nè hoặc là các bạn có thể vô đây để đọc sơ qua về sự kiện cũng được hoặc là coi quà về sự kiện gì đó cũng được anh em ơi và sau đó là các bạn sẽ vô đây đấy bây giờ là tôi đang có gì ta 18 summer này đúng không các bạn chỉ cần uh, chơi cái số điểm này thôi là các bạn ấy các bạn chỉ cần chơi cái số điểm này thôi cái này là hôm qua tôi có test rồi anh em cái này là hôm qua tôi có test nên là bây giờ tôi giải mã được 26 phần trăm rồi bây giờ tôi sẽ vô chơi tiếp nha đây các bạn chỉ cần chơi như thế này thôi nè cái anh em anh em nhớ cái trò này không cái trò này là cái trò mà hồi xưa chúng ta hay chơi trên mấy cái máy mà kiểu xưa xưa ấy nhưng mà qua fifa chơi thì nhìn nó cũng khá hấp dẫn các bạn à ba hai một ok ok ok bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn mình mình chúng ta chỉ có 15 giây để chơi trò này thôi bắn được càng nhiều thì chúng ta sẽ càng nhiều điểm anh em ơi như nào như nào như nào như nào như nào nhanh lên nhanh lên còn 5 giây nữa kìa còn 5 giây thôi 3, 2, 1 oh, Ok Ok các bạn ơi Điểm thì chúng ta Chúng ta được 320 điểm các bạn à Phần thưởng là được uh, ờ, 32 cái uh, M này Cái này gọi là cái gì M ta Tôi tôi không, không nhớ nữa cái gì đây Cái này gọi là À su M anh em Được 32 su M luôn Ok um, Tiếp tục đi nha Chúng ta tiếp tục đi Rồi ok tiếp tục thế nào Ok Cái này có vẻ khó hơn đấy ok hai mươi điểm rồi Nhìn lên nhìn lên nhìn lên nhìn lên nhìn lên nhìn lên nhìn lên nhanh lên nào tôi phải càng được nhiều điểm các bạn ơi càng nhiều điểm thì chúng ta mới nhận được nhiều quà rồi ok bắn vào đây cái nữa rồi bắn vào đây nữa à, trời ơi cái này ít quá ok điểm của chúng ta là 140 điểm các bạn ơi 140 điểm anh em ơi thề luôn đấy ok mình nghĩ là chắc là chúng ta sẽ tiếp tục ờ, cái đi nhỉ đây đây đây đây bây giờ vô nhận quà phát ở đây mời vô nhận quà phát này đấy ok ở đây chúng ta có thể gọi là các bạn đây mình đang có 64 cái sumer này các bạn thì các bạn có thể gọi là nhận được uh, uh, ở đây này ở đây thì nó cũng có ghi sumer cho các bạn có thể nhận được điểm này hmm, cũng khá nhiều đấy anh em ơi ở bên đây là gì đây 50 Nếu mà ở đây chúng ta được 50 Thì chúng ta sẽ có được vé quay hoàng này Đại bàn này còn ví dụ như 75 thì sao 75 thì sẽ được dù nè còn uh, cái này là gì đây 100 Ủa chưa có được à Vãi Chưa có được à Vãi nồi Chưa có được cái 100 này à ờ, Buồn đấy Ok nhưng mình chơi bây giờ chơi lại thêm lần nữa nhé các bạn Chơi thêm lần cuối này Rồi ok Mình chơi cẩn thận tí coi Kiểu này Kiểu này mình không trúng nữa thì thôi luôn Chỗ này mà không trúng nữa thì tôi chịu luôn Ơ ơ ơ cái con chánh giữa này Con chánh giữa sao chú vậy Con chánh giữa này bắn được Hết giờ luôn rồi à, Trời đất ơi điểm của mình là 220 Phần thưởng là 22 cái uh, à, Sumer các bạn ơi Trời ơi Thề luôn á rồi bắt đầu coi ô oh, không đủ rồi các bạn ơi mình mình mình mình không đủ cái uh, cái cái cái cái thẻ ma trận tím này rồi anh em ơi trời đất ơi à, nếu mà các bạn muốn nhận được cái thẻ ma trận tím này á, thì các bạn chỉ cần gọi là đăng nhập free fire mỗi ngày thôi nha còn nếu mà không á, nếu mà các bạn gọi là muốn ờ, không không thích gọi là đăng nhập mỗi ngày á, thì các bạn gọi là vô chơi chạy bo các bạn sẽ nhận được huy hiệu ma trận tím để chơi mô cô bùm chiếu luôn cho nên là anh em có hai cách nha một là vô chạy bo hai là đăng nhập free fire mỗi ngày còn tôi á, là tôi chỉ cần gọi là đăng nhập free fire mỗi ngày thôi anh em ơi là tôi nghĩ là chắc là cũng ok rồi đấy <laughs> hồi nãy giờ chơi sự kiện anh em ơi ơi thì tôi nói thật với anh em luôn là chơi sự kiện thì mình chỉ mới chơi được giải mã được cái này có 27% thôi và chúng ta vẫn chưa có thể nào mà gọi là nhận nhận được những phần quà hấp dẫn được anh em hiểu không nhưng mà nói chung đó là cái sự kiện này của chúng ta sẽ diễn ra tới ngày 26 27 ở à đâu hình như 27 tháng 9 anh em ơi 27 tháng 9 lần cho nên là các bạn đừng quên là hãy gọi là chơi cái sự kiện này thật là nhiều luôn nha hồi nãy giờ tôi chơi là tôi cũng đã được à, sau gọi là ba lần bắn cái mô cô bùm chiếu thì tôi đã được 680 điểm anh em ơi hồi nãy giờ các bạn không tin thì các bạn có thể đến đếm lại video với mình luôn nha là mình được 680 điểm luôn Và tôi gọi là tự nhiên tôi suy nghĩ ra một cái trò anh em mà đó chính là tôi sẽ thách thức cà mui luôn các bạn ơi ayo cà mui nếu mà chị mà có coi cái video này á thì em đã chơi cái sự kiện mua cô bùm chiếu này được 680 điểm nha trời đất ơi không biết à, là cà mui có gọi là có thể vượt mặt mình được hay không nhưng mà nếu mà cà mui á tiếp nhận thử thách này á thì cà mui hãy làm một video để chơi sự kiện mua cô bùm chiếu đi để coi coi em với chị ai là người ca điểm hơn nha Ờ, tôi dạ. tôi gáy vậy thôi chứ anh em chứ bả mà chơi nhiều điểm với tôi là chắc tôi chết luôn á nhưng mà thôi không sao 680 điểm là cũng một cái số điểm rất là lớn đó các bạn ơi còn cái này thì mình chỉ đang giải mã được có 27 phần trăm thôi nhưng mà nói chung là hôm nay sự kiện này tôi cũng chỉ muốn giới thiệu cho anh em coi sơ qua về sự kiện này như thế nào thôi và hy vọng là anh em hãy chơi sự kiện này thật là nhiều luôn nha nếu mà bạn nào mà chơi được bao nhiêu điểm á thì đừng quên để lại bình luận bên dưới để so tài cùng với Kairon luôn nha còn riêng video này tôi thách thức Camui nha và cảm ơn anh em đã xem video này và nếu mà anh em yêu thích thì đừng quên để lại cho channel của tôi một nút like share và subscribe và các bạn đừng quên lắp cái chuông để cập nhật video mới nhất kênh của mình luôn nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo Tạm biệt Woo!